Giữa lòng Sài Gòn có một công trình kiến trúc mang đầy dấu ấn hoài niệm, bưu điện trung tâm thành phố. Bên ngoài là hai tường đài bưu điện thời kỳ phát triển hiện đại. Bên trong tòa nhà mang hơi hướng kiến trúc Pháp và phong cách phương Tây kết hợp với nét trang trí phương Đông. Bước trẻ đến đây không chỉ để selfie, tham quan mà còn đọc sách. Nơi đây có các quầy bán đồ lưu niệm, đa dạng và phong phú. Bưu điện và nghi hiện hữu nơi đây chứng kiến sự phát triển của thành phố Sài Gòn.